Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Trở lại à, thăm à, bà hai cô đơn và con gà Thì à, chắc có lẽ cũng khoảng cỡ 3 tháng rồi Phước mới à, ghé lại thăm bà Thì à, như đã hứa thì à, hôm nay Phước cũng à, ẩm à, bảo bối của Phước Tiểu bối, bé tiểu bối xuống à, thăm bà Bé thì năm nay à, ủ quên, cũng gần à, một tuổi rồi Sắp chuẩn bị thôi nôi rồi Bây giờ mình à, sẽ vào thăm bà luôn nha Đi, hai là con mình vào thăm bà ten ten ten ten ten ten ten ờ, ờ. Ờ, chào bà hai đây để con gửi uh... để cái mic này lên cho bà nha dễ nói chuyện cái mic cái mic cái micro rồi để đây con kẹp vô cái áo bà cái dạ. Dạ. đó là liêm liêm à. về xã con liền nữa đó hả dạ phải có dạ. mẹ bé theo mới được còn không có theo là giống đi con dạ là quậy à quậy dữ lắm hả không nói chung là cũng không quậy mà cái kiểu dạng hồi chút xíu á là nó kiếm ờ. mẹ nó trời ơi cái micro của ba được rồi được rồi à, đây nè được đó và hai bao, bao nhiêu tháng rồi dạ một tháng nữa là sẽ ờ, tròn ờ, một tuổi sao vậy sao vậy sao con, con? <laughs> lạ lạ dạ cái này của ba cái mít của ba gì lâu vô quá được phước mắt không mấy ơi cũng mấy tháng à dạ ừ. trời ơi bò rồi nhà dơ đó con bà hai đi dép không à bà hai đi dép mà bà hai lau sạch lắm không có sạch sao ha ừ. thôi vậy lên đây đi lên đây đi ngồi kế bà nè đây cái gà sao bà, bà hai khỏe ừ, không nó khi khỏe khi mệt nó cũng vậy hoài con ơi dạ khi khỏe khi mệt ha ừ, ngồi trên nè con À, à, em lại dịnh cái con cái em để dịnh con cái để anh gắn cái mức trời ơi cái nó dòm tôi kìa ừ. đây bà gắn cái mít uh, mé đây đi để thấy cái nó móc hoài đây qua ba nè qua ba ngồi ý ý yeah, bà đi yeah, bà nè yeah. bói chào ừ. cô chú nha nè yeah nè giỏi giỏi đi giỏi giỏi với bà nè giỏi dạ. giỏi giỏi ờ dạ, ờ dạ, có răng rồi đó hả có tám cái rồi Trời mới một bốn cái nữa ờ giỏi nè giỏi quá giỏi mày ơi nội cũng khỏe ha con ờ dạ khỏe hỏi đây nè bà hai đây nè con nè bà bà cho bà hai đó vuốt đi đó cứ đợi nó lần trước ờ, thấy có bầu đó tính để nào mà lớn lớn ẩm vô cho bà ừ. Trời ơi, chụp kìa, trời chụp cái mít hoài luôn. Rồi cho chút vàng đi, cho xin chút vàng đi. Đây, <laughs> ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi chơi bà nè Tân tân chân chân tân chân chân chân chân chân. Giỏi giỏi nha. Ừ. Đây cho con cái này chơi nè, đừng bỏ vô họng nha, đừng bỏ vô miệng, à, chơi thôi. Ờ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. nó hỏi đó. Giỏi quá. À ngoan nha con cây kẹp cái này là cây kẹp nha con thấy mẹ bé không e là bà biết là hỏi cái gì liền chuyên nghiệp ờ, dịch đó phiên dịch chân mày dặm hết hương ta ừ. ủa rồi bà ăn uống gì chưa ăn rồi sáng mà ăn cơm dạ chứ đây chưa lắm không có ai có dạ, bán gì. Dạ. dạ nói gì vậy ta mấy ngày có ai ghé thăm bà không dạ ừ, có ông Dũng đằng này à. cũng lâu lâu ghé, ghé cho gạo hàng tháng vậy đó hả ừ, ừ cho gạo ừ. À. ờ à. nói quá rồi dạ, dạ, dạ, ừ trời ơi ừ. Mẹ thấy mẹ nó đó sau đợt này thấy bà ốm nhiều ha ừ. mà rút quá trời nè ừ. cái tay chuyện rút quá trơn gà chết lâu lắm rồi. ủa sao con gà chết vậy khi tâm là cũng như nó mọc dãy từ đây xuống tới giò nó nó đi không có được nó dạ. tự nhiên nó nghe con gà nó đương ăn bập bập nó nghe gà bên kia gáy cái nó gáy o o o cái nó nhào ra nó chết là chắc già quá. quá rồi bà chôn luôn hả bà chôn luôn chết uh, mấy tháng rồi cắt cũng khoảng cỡ 3 tháng rồi con mới ừ, hồi uh, phước vô đợt trước là phước gì à? dạ yeah. chưa được một tháng nên là yeah. Dạ. tới giờ đó làm bà ừ. hai buồn quá rồi ơi không không không hay luôn bởi bữa nay quên vụ mà thấy cái chuồng gà đóng tiêu tự nhiên vợ con thấy coi bảy chục ngàn ừ trời ơi quậy quá ơi ừ. đi vô thấy cái lòng ấy ừ, ừ, ừ. Chen chen chen chen chen chen chen chen ngồi nha ngồi cho ba nói chuyện ờ, chơi với bạn tí xíu nha con nha nha bói sắp uh, thôi nôi rồi ờ, gần uh, khoảng uh, cỡ khoảng 3 tuần nữa là thôi nôi rồi là một tuổi rồi một tuổi thôi bú nha thôi bú à, à. nè một hai ba nói ba đi con yeah pha ba gặn quá một và tới mấy nữa ừ pa pa pa pa một hai hai ừ trời dạ. phải nhiễu miếng rồi căng đâu nó đang uh, mọc uh, thêm bốn cái răng đó bà hai ừ mọc răng rồi chảy nước miếng một một hai bà giỏi quá nè ngồi nhìn bà đi đó quen không đưa đưa, đưa khăn bước lấy khăn dạ yeah, đây lấy con chùi cho cắt cất hồi nữa là chùi cho con trời ơi chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa ý dằn dằn dằn dép ra ngoài luôn ừ. ờ, ngồi, ngồi ngồi đi con rồi đi nha rồi mang giác vô con ơi bốc bốc cho bít của bà thấy không đây thấy gì mang dép vô móc nè hung à, hung hung mà hai miếng đi hung mà hai miếng hung mà hai miếng đi ba thương không cốc miếng giỏi quá <laughs> đưa nó hít hết hết cái gột hết cái, hết cái gột sao vậy ngồi đi ngồi đi chơi đi con ngồi đi chơi đi nha nè đây nè cho nè ba cho nè biết nó dục đâu rồi chút đi chút chút kiếm à, với lại ờ, sẵn ờ, đợt này á đừng có ngậm con sẵn đợt này á bà hai à, ừ. cũng có à, mấy mạnh thường quân á à. cô chú gửi cho bà ăn ít tiền để ừ. bà trang trải rồi sẵn rồi ăn tết luôn à. thì con vô đợt này thì chắc nó cận tết quá rồi về lo đám tiệc ở nhà với lại à. bé lu bu thì con không có vô bà qua à. tết mới tính tiếp ừ, giờ thì con để con sẽ đọc cái danh sách nha mạnh thường à. quân hỗ trợ cho bà và con gửi tiền cho bà để bà trang trải cái mùa tết hay là thuốc men Đúng gì đó rồi, sắm đồ trong men. nhà bà hai đi chích thuốc hoài à, đi dạ. nước biển với lại lấy giùm anh chai chai dầu ở trong ờ, ở trong ờ, đừng có Ê, đừng, đừng có đừng ngậm có trời ơi cắn rồi thấy mẹ rồi <laughs> thịt bông hay gì vậy đâu có đâu cái ờ, khăn giấy á bà vậy rồi. thì đầu tiên là có là cô Nguyễn Thị Thành hỗ trợ cho bà một triệu đang gửi cho bà chai dầu nha để có gì bà ừ ừ lấy chai dầu chơi đi con ừ, lấy chai dầu chơi đi nè đưa thằng giấy cho em nè Nguyễn Thị Thành 1 triệu vì uh, Khanh Diệp ở Mỹ 500 ngàn đồng trời ơi vì uh, một gì là bà dì Phượng bạn của dì Khanh Diệp ừ. ở Mỹ ừ. hỗ trợ cho bà là 1 triệu 150 ngàn đồng thì tổng cái số tiền là 2 triệu 650 à, ngàn đồng ừ. giờ con gửi cho bà luôn nha để bà bỏ túi đây bà bà họ cái tay bà đây bà dịnh nha cái, cái ờ, ờ, ờ, ờ bà, bà, ờ bà, bà, đỡ con nha để con điểm tiền cho nè này là một triệu hai triệu hai triệu rưỡi uh, hai triệu sáu năm chục chọc nó lẹ rồi gấp tiền của bà con nè nè là bà cầm đi ôi nó giật <laughs> nữa giật đây cái kẹp đây ừ. bà không biết ai ừ bye bye bà đi bye bye bà bye bye sao bye bye bà đi trời ơi giật khẩu trang nữa kìa thường ờ đứng vậy đi con đứng vậy đi rồi bye bye bà về đi bye bye bà về đi rồi bà cho bói bói, nè bye bye bà đi rồi bà cho bye bye bà về đi rồi bà cho nè rồi bye bye bà đi bye bye bà đi bye bye bye, bà nha đi về đi con rồi bà cho bye. nè bye đi con <laughs> bye bye đi con giỏi quá ừ. gặp đồ chơi là chị, chị chụp chụp chụp chụp chụp dạ, rồi mới được đứa con đó con ờ, mà mấy năm hai đứa mấy năm mới có bầu ra ồ ồ ồ năm năm mấy bà ừ, ơi ở gần tâm thấy bà gán về sức khỏe nha ừ, gán lâu lâu mới ghé lại lâu lâu mới <laughs> mấy tháng rồi đó trời. nghe nói con cất nhà chung gì đó cái đó bây à. giờ là nó lấy lùm lên mà cái đó bây giờ là nó ờ, trục chặt rồi bà con hoàn tiền hết lại cho mạnh thường quân rồi giờ không có cất được nữa không yeah. có hoạt động được dạ à. con trả tiền lại cho mạnh thường quân hết ủa quên cho dầu của bà giờ đó để nữa tính sau giờ dướng vô cái phần uh, cư đồ này nọ với lại à. mình không có xin giấy phép được không có đủ thẩm thẩm quyền ờ à. đi dâu nè máy bay bà đi rồi về ừ. bay ngoan ờ ngoan à, với với tay máy dạ. bay bà đi 2 à, trời ơi trời cho nó chụp vâng. cỡ lấy tiền cỡ gì vậy ba của tiền của bà <laughs> tiền của bà tiền của bà mà trời ơi trời nó <laughs> tiền của bà à, tiền của bà mà con đâu có biết xài tiền đâu ừ. rồi thôi vậy chắc có lẽ phước uh, xin uh, kết thúc clip tại đây nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau thì uh, mấy tháng nay thì phước có lẽ là cũng uh, lu bu nhiều việc rồi uh, xong rồi ở nhà có bé nữa bởi vì phước ít có đi quay tranh thủ trong uh, từ tới tết gán thăm mấy bà cụ ông cụ lợi rồi, rồi qua tết thì tính qua tiếp và dạ, tính tiếp cho bé nó lớn lớn tí xíu dạ dạ chuyện đồ này kia kia nọ thật sự con giữ thì ít mà mẹ giữ thì nhiều nhưng mà ở nhà có tụ vậy đó mà ừ. cần Ừ. nè em đó bắt đầu thấy không tới giờ bắt đầu thấy đòi mẹ nó đó nè nè nè nè trả nè ờ, ờ, ờ, ờ. đó ờ, yeah nè quay đây nè liêm quay nào bye bye nào thấy không bye bye bà đi bye bye bye bye bà đi nè bye bye đi bye bye con giật cô trang nữa thôi vậy thôi nha phước xin chào cô chú nha khỏe nha bà hai ừ, khỏe dạ rồi bye bye chào dạ. cô chú ạ à.